máy bên kia trước đi này đạt rồi đứng ra đúng rồi đứng ra đó cái này 61 kg ừ. 61 kg đập 61 phím mà à. à. Dạ. cái này màu gì màu xám này hả? dạ màu xám màu xám hợp với con gái hơn màu đen trai sao thích màu đen này màu xám là, là giống như màu này nè đó màu xám giống cái này nè màu đen nó men hơn hả dạ. <laughs> có màu đen không đổi cho em màu đen cái cây này còn cây duy nhất cái đời cũ lắm mà mà còn giữ mới là chắc để cho em á <laughs> chứ không không có luôn á hên lắm luôn á đòi một cái là có liền luôn á chứ không có luôn á chào bạn nhỏ bạn đến mua đàn piano hay đàn organ organ mới hay cũ chị ba sáu ba mình có dạ. dạ mua đàn cũ là dành cho những bé mà dạ. mới học đàn dạ, bé về cái đàn cũ nó dạy bé chơi đàn luôn còn cái đèn mới là dành cho những bé biết chơi đèn chuyên nghiệp rồi người ta mua đèn mới người ta đi người ta đánh chuyên nghiệp luôn còn đèn cũ có chứ à? Yamaha dạ có cận cảnh của cây đàn E363 cho một em học sinh phiếu bảo hành 2 năm hàng chính hãng zin test đàn 4 triệu mốt giá tốt nhất Sài Gòn Thông tin quý vị hãy lên mạng sạc thử và đi tìm khắp thành phố này <laughs> đó hàng mới nhìn nó chất lượng đó, nè học đàn trong cái vậy là ba em thương em lắm luôn nha hốt cái đàn này là hơi bị nặng nặng đô á nãy vô là dự định là mua cái đàn mấy trăm ngàn thôi bây giờ thành bốn triệu mấy coi có tặng được bao già với cái đâu tặng đâu bán luôn rồi không có tặng cái đế không à, không không đế luôn hả bán luôn bán rẻ quá là tặng không được đó anh rồi một tin vui luôn bữa nay là rước hai nhạc sĩ tương lai đến mua đàn giống nhau luôn hai bạn nhỏ hai nhạc sĩ tương lai lớp năm lớp năm luôn năm nay lên lớp 6 luôn mua đàn à, e 363 luôn rồi hai bạn giữ liên hệ với nhau nha cùng đi học đàn với nhau nha Ồ, ờ, một bạn ở Củ Chi ở quận 8 Làm quen đi, hai bạn Bạn này ngại ít nói hả cô? mốt làm nhạc sĩ chuyên nghiệp cảm ơn anh nhạc sĩ ca sĩ rồi nghệ sĩ rồi không trên hai trăm không bán hai trăm không rưỡi nha sao bán hai trăm đừng rồi hai trăm luôn rồi dạ bây giờ mình sẽ ờ, khui một cây đàn mới em sáu ba cho một em Đây. mời em lên thử đàn em ơi trời ơi ngại mà tới nỗi mà biến luôn vậy đó trời trời ơi bé mi nhát dữ vậy hôm đấy